đến đầu tiên mà là người ở lại cuối cùng ở lại chú bác mọi người có tán thành cho tạm thành không phải chỉ ở lại chú bác mà bất kỳ lĩnh vực gì trong cuộc sống người nào kiên trì nhất nỗ lực nhất cố gắng nhất phấn đấu nhất hy sinh nhất và có tâm nhìn nhất là người đấy sẽ là người chiến thắng đó chính là văn hóa đó chính là những cái sứ mệnh mà Nacho Max muốn truyền tải đến tất cả các quý anh chị nhà phân phối có mặt trong di sản của mình trên đây đại diện cho ban lãnh đạo La Trung Bắc Việt Nam, đại diện cho La Trung Bắc Việt Nam vô cùng cảm kích, cảm ơn và trân trọng tình cảm của tất cả các quý đại biểu đã dành thời gian đặc biệt cho La Trung Bắc Việt Nam. đang trường còn nhớ như in là tùng và những người bạn của tùng đó là anh ơi em à, chuẩn bị à, dự định ra một cái nhãn hiệu sữa à, đang trường cứ nghĩ rằng là tùng chắc chỉ nói chơi thôi vì tùng làm việc quá nhiều và bận rộn như vậy thì làm sao mà làm được những cái việc à, lớn lao như vậy nhưng mà không ngờ thì làm thật làm thật ngày đó tùng đã cầm những cái hộp sữa tới cho đang trường xem đan trường rất là bất ngờ vì mẫu mã rất là đẹp mắt và nhìn không thua kém gì hàng nước ngoài rất là chất lượng và à, từ đó đã phát triển trở đi ha, phát triển và cũng à, có một lần à, lỡ dịp à, vì dịch covid nên là chương trình cũng bị hoãn lại và cuối cùng thì chúng ta cũng đã có một ngày đặc biệt hôm nay cùng nhau hợp mặt cùng nhau tề tụ và cùng đưa thương hiệu sữa Natumat ngày càng lan rộng ra nữa xin cảm ơn rất nhiều xin cảm ơn